tìm tình yêu ở đâu cho xa xôi Yêu ai thì cũng vậy thôi thì yêu anh cho rồi Anh có sở thích ngồi một mình và chờ em Siêu năng lực thì anh cũng có thứ anh có là siêu thích em Sài Gòn thì nóng nực rồi có lúc quân đổ mưa Anh thương em như thế khi nào mới chịu đổ nữa Người ta chết đuối thì họ cứu bằng phao Vậy tim anh chết đuối và em tính làm sao Chẳng cần em làm kế toán chỉ cần em kế anh Chẳng cần em giỏi tính toán nhưng phải biết tính anh Người ta nói em yêu thế còn anh nói hơi yêu anh Em mặc gì cũng đẹp nhưng đừng có mà kệ anh Anh buồn đắp tình ta vì ngày ngày anh gói ghém Anh không thích đồ chua và anh thích đôi môi em Vì em là hoa đang tàn nắng dưới mặt trời Vậy anh hướng về nơi em là người chăm sóc em cả đời Yêu em anh phải chính đợi vào mưa trong Quyết đưa em về nhà không về nhà bằng người không Anh không biết bao hoa chỉ biết nói lời thật lòng Chỉ cần ở bên em dù mưa gió và lộ sông Anh ở đây rồi em tìm đâu cho xa Thanh xuân của em đấy đừng làm phí nơi đó nha Vậy là thiên thần chỉ có ở trong tranh Còn người thương em nhất chỉ có thể là anh Yêu luôn là đúng và chọn em là không sai Em luôn là người đúng, anh chấp nhận là mình sai Viết lên câu chuyện về tình thân chứ không phải vai Em như Tết kê nguyện của anh sẽ không bao giờ phai Ba mươi chưa phải là Tết nên đừng gọi chị em à Không làm bạn đâu phải là hết còn là người yêu được cơ mà Vô tình thấy em thì con cũng đã đời Đến gặp lại anh một cuộc say của cả đời nắng phiêu du theo làn khói mong manh là công chúa hay nàng tiên nữ trong tranh do quân mây mang theo tình ta đến mây ngàn để anh hát cho em những giai điệu ngân vang nàng ơi em có muốn theo anh ta về chốn phương xa về một nơi yên bình mà chỉ có đôi ta lá khe đồng đưa trên cành cây trốn xa xăm em có muốn theo anh ta về chốn trăm nhầm vài cơn nắng phiêu du theo làn khói mong manh là công chúa hay nàng tiên nữ trong tranh do quân mây mang theo tình ta đến mấy ngàn để anh hát cho em những giai điệu ngân vang em có biết là vài nụ hồng còn vương khi môi em cười nhưng em yên tâm khi mà anh yêu là anh xác định sẽ cưới Anh hứa sẽ không bao giờ để dòng lệ trên mi em phải rơi Và anh hứa sẽ không đánh mất em khi ta ở tội đôi mươi Vài câu nói đường mật của anh có thể khiến em say đắm nhưng em có thấu cảm giác ngọt ngào khi đôi ta đang tay nắm Anh thì không có gì ngoài một trái tim chân thành Và em có muốn xây đắp tương lai ngôi nhà hạnh phúc cùng anh Vài cơn nắng phiêu du theo làn khói mong manh Là công chúa hay nàng tiên nữ trong tranh Gió cuốn mây mang theo tình ta đến mây ngàn Để anh hát cho em những giai điệu ngân vang Nàng ơi em có muốn theo anh ta về sống No rồi Châu cao nhà anh đã có chỉ sợ em yêu được đầu một cái thôi Anh biết em vẫn mơ ước về một ngôi nhà mà chúng mình chung đôi Vậy thì gật đầu nhanh đi anh đưa em về rồi chúng mình chung gối Em muốn những cưới bằng vàng hay là 24 cara Em muốn đi trên con xe Vita hay là con xe Honda Đối với em thì tình cảm này của anh sẽ luôn là biển cả Thiên thần có ở trên trời em cũng kéo xuống chúc phúc đôi ta Vài cơn nắng phiêu du theo làn khói mong manh là công chúa hay nàng tiên nữ trong tranh gió quân mây mang theo tình ta đến mây ngàn để anh hát cho em những giai điệu ngân vàng nàng ơi em có muốn theo anh ta về chốn phương xa về một nơi yên bình mà chỉ có đôi ta lá khẽ đồng đưa trên cành cây trốn xa xăm em có muốn theo anh ta về suốt trăm năm vài cơn nắng thiêu du theo làn khói mong manh là công chúa hay nàng tiên nữ trong tranh gió quân mây mang theo tình ta đến mây ngàn để anh hát cho em những giai điệu bên vang mà ơn ta muôn hàng chỉ là thật anh cứ mơ mộng vậy thôi kể từ khi anh gặp cô gái rồi cứ thấy lòng thầm thơ đêm ngày ôm nhớ mong và từ chợt nhận ra to qua ngày xin tình ta mất đi yêu thương thì lại tối anh có đầy pin chưa em thì vẫn thế với dạy thì như xưa anh thì vẫn vậy thì em phải thích lừa và thì yêu làm chi cho lời hoang và mi để người cất bước ra đi ta còn lại được gì I'm to me you see me like the game I won't be the same you blame the friend nhau thì bao việc đêm xuống thì bao tiệc thở thôi cũng thấy khó xị gì như tâm này anh đã làm em say và đưa cho em đôi tay khi những lúc em mệt mỏi và những lúc em bối rối và những khi cảm thấy trong lòng mình bực bội thôi em hãy quên đi nằm đâu và hãy để dành cơ hội lại cho những người sau tình yêu em cho cho anh không mang dối gian mà sao anh lại nỡ xua tan hai người để đời ta sẽ ngang để tình anh đi xa đời em